một phòng bếp và một toilet, 500m đến chợ Thái Phiên nằm cạnh Ủy ban Nhân dân, trường học các cấp, khu dân cư nhộn nhịp, thích hợp định cư lâu dài. Sản phẩm tiếp theo là một lô đất ở Tu Đơn Dương, diện tích 811m2 có 100m2 thổ cư, sổ riêng xây dựng, hiện trạng có nhà cấp 4 kiên cố, mới xây với diện tích trên 60m2, giá 1,85 tỷ hướng Tây Nam và Nam, đường ô tô tận đất, cách Đà Lạt 40 km, 650 m đến khu dân cư Đông Đúc, đầy đủ các tiện ích, cây xăng, trường học, cửa hàng tạp hóa, cạnh công ty nông sản và Đà Lạt Mill lớn nhất xã Tu Tra, thích hợp đầu tư, kinh doanh phòng trọ và định cư. Tiếp đến là một lô đất hai mặt tiền ở Ca Đơn, Đơn Dương, diện tích 1.617 m2 sổ riêng nông nghiệp, giá 2 tỷ, hướng Tây Nam và Đông Nam, đường ô tô vi vu tận đất cách Đà Lạt 40 km, 800 m đến khu dân cư Đông Đúc, gần chợ dân sinh, cây xăng, trường học, nằm ngay khu tái định cư trung tâm xã Ca Đơ, thế đất dương bằng phẳng, view thoáng, thích hợp làm farm, đầu tư đất nền. Cuối cùng là một lô đất biệt lập ở khu quy hoạch dệt Xin, phường 9, diện tích 269 m2 sổ riêng xây dựng, giá 22,5 tỷ, hướng Tây Bắc, đường nhựa lộ giới 10m, đất nằm cách Hồ Xuân Hương 400m, nằm ngay trung tâm khu dân cư Sầm Uất, cạnh bên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, 3 phút đến vườn hoa thành phố, siêu thị Go,